một trận nha anh em còn trận ba ve thì mình cho anh em nằm mã kèo dưới và anh em nằm tài và anh em nằm thêm hai mã kèo góc tài góc nữa thì anh em cũng đã húp full hai mã tài góc và mã kèo tài à, anh em chỉ gãi đúng có kèo ba ve thôi thì anh em cũng vẫn lãi trong cái trận bóng này nha thì đó hôm qua mình nhận định cho tất cả anh em chỉ có hai trận trên đấu trường cúp C1 thôi nhưng mà anh em đã lãi rất là nhiều trong hai trận này rồi thì um, còn những mã kèo gốc kèo phụ đồ rất là nhiều thì anh em cũng đã hút full thì um, những anh em chơi đang chơi bên ngoài qua thầu qua cò anh em không thể chơi được những mã kèo phụ giống như gốc thẻ nè thì um, anh em cần nên đăng ký một cái trang để anh em có thể chơi được những mã kèo đó với lại anh em đã ký trang anh em chơi anh em được lợi thế là anh em lựa kèo và anh em có thể chờ kèo hạ anh em vào kèo cũng dẫn được còn anh em chơi qua thầu qua cò á là anh em chỉ đánh trước trận đấu một tiếng hai tiếng mà anh em chỉ chơi được trên dưới tài xỉu chứ anh em không có chơi được những cái mã kèo gốc và kèo thẻ giống như mình đã nhận định cho tất cả anh em trong video thì bữa giờ nếu mà anh em nào phân tích xem lại những cái video mà mình đã nhận định cho tất cả anh em ở trên cái kênh này thì anh em cũng thấy mình nhận định mình cho tất cả anh em rất là nhiều kèo góc nhưng mà chưa có cái kèo góc nào mình cho tất cả anh em gãi trong cái kênh này hết nha thì bởi vậy anh em cần nên đăng ký một cái trang để anh em có thể chơi được những mã kèo phụ anh em kiếm cái tỷ lệ kèo ăn cao cho tất cả anh em luôn nha thì à,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 mình sẽ um, vào nhận định thêm cho tất cả anh em cái trận à, Serie nữa nha anh em. Đó là cái trận giữa thằng à, Cremonese và Empoli diễn ra vào lúc 23 giờ 30 ngày 14 tháng 4. Thì hiện tại trên bảng xếp hạng Serie thì anh em cũng thấy thằng Empoli đang đứng vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng và có 32 điểm sau 29 vòng đấu. Thì hiện tại à, nếu mà tính theo cái vị trí an toàn là thằng Empoli đang có một cái vị trí an toàn trên bảng xếp hạng nha anh em. Thì um, đang cách xa vị trí đèn đỏ tới uh, 10 điểm lần nha anh em 10 điểm thì anh à, em Bully đang có một cái à, vị trí an toàn để có thể đấu mùa để có thể mùa sau đá tại Serie A nữa nha anh em. Còn trong khi đó thằng Cremonese đang đứng ở vị trí thứ 19 trên bảng xếp hạng, đang đứng vị trí thứ đèn đỏ nha anh em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 Cremon vừa thi đấu với cái thằng bét bảng đó là thằng Sampdoria thì hai nó vừa thắng thằng Sampdoria với cái tỷ số là 3-2 thì trong 10 trận gần nhất á, thì Cremon đã thua hết 6 trận và để thắng 2 trận và để hòa 2 trận thì anh em thấy cái phong độ của Cremon đang có một cái phong độ không có tốt cho mấy trong trận những trận vừa rồi nha anh em còn bên phía Empoli thì anh em thấy Empoli trận vừa rồi để hòa với thằng AC Milan với cái tỷ số không đều nè trong 10 trận gần nhất á, thì thằng Empoli chỉ mới thắng được đúng một trận trước thằng Ly thôi với cái tỷ số là 1-0 để hòa 4 trận và để thua 5 trận thì cái phong độ để hòa rất là nhiều của thằng Empoli thì anh em thấy cái phong độ của thằng Empoli cũng đá hàng thủ cũng chặt chẽ lắm nha anh em thì để trong 10 trận thì mà Empoli để hòa hết 4 trận thì cái phong độ của thằng Empoli cũng đang rất là cao còn trong cái lịch sử đối đầu thì anh em thấy trong ba lần đối đầu gần nhất á, thì thằng Empoli đã thắng hết hai lần và một lần hòa với cái tỷ số là hai đều thì nếu mà theo cái phân tích của mình với phân tích của kênh trang sofa này đang phân tích cho tất cả anh em thì anh em thấy hiện tại thằng Empoli đang nhỉnh hơn thằng Cremonese rất là nhiều nếu mà tính trong cái lịch sử đối đầu thì mình sẽ tiến vào cái phần mà cái trận lịch sử đối đầu mà Empoli ăn 2-0 trên sân nhà của mình cho tất cả anh em xem là đó là lượt đi của thằng C cúp ờ, giải ờ, đấu Serie A nha anh em thì anh em thấy trong cái trận đó hai thằng này đá đồng nhưng mà thằng Empoli ăn với cái tỷ số là 2-0 thì anh em thấy đội hình trong cái trận đó ra sân là bên phía Empoli chơi với sơ đồ 4-3-1-2 và Cremonese chơi với sơ đồ là 3-5-2 trong trận đó cái thằng ghi bàn đầu tiên là thằng Empoli ghi vào phút thứ 46 hiệp 2 nha anh em thì hai bàn thắng đã đến từ trong cái hiệp 2 và hai này gặp nhau thẻ vàng cũng rất là ít anh em không nên đầu tư vào những cái mã tài thẻ hoặc xịu thẻ à, mà anh em cũng có thể đầu tư vào cái mã kèo gốc thì cũng rất là ok thì anh em thấy trong cái trận đó tới 13 quả gốc thì anh em có thể đầu tư vào cái mã kèo tài gốc cũng ok nha thì anh em thấy trong cái trận đó là thằng bên phía Cremonese được 9 quả gốc nè bên phía um, Empoli chỉ có 4 quả gốc thì trận này thằng Cremonese được đấu trên sân nhà nữa thì góc nó sẽ ra có thể là nhiều hơn nữa nha anh em. Thì anh em có thể đầu tư vào cái mã tài góc trong cái trận này thì cũng rất là ok. Thì anh em thấy trong cái trận đó hiệp 1 hiệp 1 là đã chỉ có 3 quả gốc nhưng mà hiệp 2 nó tới 11 quả gốc đó ờ, hiệp 2 tới 11 quả gốc luôn nha anh em thì anh em có thể đầu tư vào cái mã tài gốc thì rất là ok cho tất cả anh em luôn thì à, mình sẽ tiến vào cái phần mà tỷ lệ kèo nhà cái đưa ra trong cái trận này cho tất cả anh em luôn thì nhà cái vẫn đang nhận định với cái mã kèo giống như cái trận lượt đi là cái mã kèo hai thằng này đá đồng và tài xỉu 2,25 thì tài xỉu chưa có đội hình chính thức mình mình chưa cho tất cả anh em kèo tài hay kèo xỉu nhưng mà kèo đá đồng thì anh em có thể nằm cái đội Empoli là đội sân khách được nha thì anh em thấy trong cái lịch sử đối đầu á thằng Empoli toàn thắng thằng Cremonese 2 trên 3 trận thì anh em có thể đầu tư mạnh tay vào mã kèo Empoli đá đồng thì tỷ lệ anh em hòa kèo và thắng nó rất là cao đó anh em phải nhớ là mình đã nói trước đưa video cho tất cả anh em rồi thì à, mình sẽ tiến vào phần chốt kèo cho tất cả anh em thì trong cái trận này mình sẽ chốt cho tất cả anh em ba cái mã kèo ba cái mã kèo nha anh em thì anh em thấy ba cái mã kèo mà mình chốt cho tất cả anh em đây thì um, kèo toàn trận thì anh em có thể nằm em boli đá đồng thì giống như mình đã phân tích cho tất cả anh em rồi thì anh em cứ nằm mạnh tay thằng em boli đá đồng thì tự tỷ lệ anh em thắng và quà rất là cao anh em không có đường thua thì anh em khỏi phải lo về cái vấn đề mà anh em nằm em boli nha còn góc thì giống như mình đã phân tích cho tất cả anh em rồi trận này về sân nhà của thằng Cremonese thì Cremonese nó sẽ tấn công cánh nhiều hơn nữa thì sẽ có nhiều góc hơn thì anh em có thể đầu tư mạnh tay vào cái mã tài góc chính nè đó anh em cứ đầu tư mạnh tay đây là hai cái mã kèo góc này là hai mã kèo đặc biệt thì chủ yếu là anh em đầu tư mạnh tay vào hai cái mã kèo này còn cái mã kèo này anh em chỉ cần vào nhẹ tay thôi cũng được mà chủ yếu là anh em đánh lớn là anh em đánh lớn hai cái mã kèo góc này nha thì đó tài góc nguyên trận anh em cứ vào mã tài chính cho mình còn nằm tài góc hiệp 1 anh em cứ vào cái mã kèo 4.5 nữa đó hai cái mã kèo đây anh em chỉ cần đầu tư mạnh tay hai cái mã kèo tài góc hiệp 1 tài góc full trận thì cái tỷ lệ anh em hút full kèo rất là cao luôn thì đó là ba cái mã kèo mà mình chốt cho tất cả anh em trong cái vòng 30 của Serie A giữa thằng Caremanese và thằng Empoli nha anh em thì um, đó là ba cái mã kèo mà mình chốt cho tất cả anh em giống như mà anh em thấy mình chốt trận nào cũng hai ba mã kèo gốc cho tất cả anh em hết thì anh em quan trọng là anh em phải biết cái vấn đề tại sao mình đưa kèo gốc lên cho tất cả anh em nhiều là mình muốn tập trung anh em về một địa điểm để anh em có thể chơi chung một cái mã kèo để anh em có thể kiếm lợi nhuận nhiều hơn chứ không phải mà anh em lên anh em chỉ đã lấy những cái mã kèo trên dưới tài xỉu anh em đánh chủ yếu là anh em mình muốn cho anh em kiếm một cái lợi nhuận nhất định của anh em chứ không phải mà mình cho anh em những cái mã kèo để anh em thua anh em đổ không phải như vậy mà mình nhận định là cho những cái mã kèo gốc này cho tất cả anh em để anh em kiếm một cái lợi nhuận tốt nhất hướng dẫn anh em đến một cái môn đầu tư mới chứ không phải mà anh em chỉ cần nên đầu tư trên dưới tài xỉu thì cái tỷ lệ anh em thắng không có nếu mà anh em đầu tư mà muốn kiếm lợi nhuận thì anh em phải đánh những mã kèo phụ giống như thế này thì cái tỷ lệ anh em kiếm lợi nhuận nó mới cao còn anh em đầu tư trên dưới tài xỉu anh em cái đó anh em đầu tư chỉ anh em xem anh em ghiền thôi chứ chả có lợi ích gì cho tất cả anh em cái đó là một câu mình nói thật lòng với tất cả anh em luôn thì mình cũng đã trải qua giống như anh em là lúc đó mình đam mê đá đằng trên dưới đằng mình coi mình xem cái đó anh em chơi anh em ghiền xem chứ anh em đâu có ghiền mà kiếm lợi nhuận đâu còn anh em chơi những mã kèo gốc là cái đó là cái môn mà kiếm lợi nhuận cho anh em cao nhất cái tỷ lệ nó thắng rất là cao thì bởi vậy mình mới nhận định định mình cho anh em chỉ một mã kèo chính mà mình cho anh em hai mã kèo phụ hai mã kèo đặc biệt đó thì anh em để anh em đầu tư anh em kiếm lợi nhuận đó giống như trong hai trận vừa rồi của thằng C1 thôi mình nhận định cho tất cả anh em chỉ một mã kèo chính nhưng mà mình cho anh em hai mã kèo phụ thì để anh em đánh anh em sang sẻ qua giống như anh em có đánh ba ve tuy anh em đánh ba ve đã bị thua nhưng mà anh em đã có thể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 có thêm số 09 cho mình nữa thì mới hiển thị ra đúng cái logo à, hiện tại trên màn hình của mình thì đó cái đó mới đúng là cái tele của mình nha anh em còn anh em nhập kèo bóng vip không thì nó sẽ rất là nhiều cái tele mà anh em tìm nó sẽ nhập anh em phải nhập đúng rồi bóng vip 09 nó mới hiển thị ra đúng cái logo của mình đây anh em thấy cái logo màu xanh này thì đó là cái tele của mình thì anh em cứ nhắn tin trực tiếp qua đó cho mình mình sẽ hướng dẫn tất cả anh em vào nhóm hoặc một giống như một cái cách để anh em đăng ký trang để anh em chơi anh em kiếm lợi nhuận thôi thì đến đây mình cũng sẽ kết thúc video thì cũng rất là dài video cũng rất là dài rồi thì hẹn gặp lại anh em ở những video sau anh em nhớ để lại cho mình một lượt đăng ký và một lượt ờ, like để anh em có thể nhận được những video sau sớm nhất của mình nha thì hẹn gặp lại anh em ở những video sau